Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Tiếp tục với series build nhân vật Summoner Chúng ta sẽ trở lại với nhân vật cầu vàng Như ở video trước, chúng ta đã phải dừng lại ở map 1000, map A71 hay còn gọi là map Atlan mới Và em này đã không thể trụ nổi khi mà đi trên solo hay là có cả ebook Vì vậy, hôm nay mình sẽ cùng với anh em úp set từ set Stamina mix với set Drone và chúng ta sẽ phải úp lên set thân 400 để thử xem đối với set thân 400 có mạnh hơn bao nhiêu lần so với set thân bình thường và có thể đủ để đi trên ở cái map level 1000 hay không để úp set của để có thể mà úp lên set thân 400 thì có hai thứ mà chúng ta phải cần lưu ý đó là chúng ta sẽ phải cần blue angel và một cái hero sụt blue angel thì anh em sẽ phải mua ở nhân vật gem ở map Everland 1 hoặc có thể là mua từ các nhân vật khác trao đổi đồ trong game và chúng ta chỉ cần một cái xếp thần và một cái hero sụt để ăn bốc nó ra và việc ăn bốc nó sẽ xuất hiện tỷ lệ giữa là 17 ốp và có thể là 15 ốp là tối đa nha anh em đây như này là 7 ốp này tăng tất cả các star lên 7 này khá là đen đủi tiếp theo cái áo ui vẫn là bảy luôn trời ơi đến thế nhỉ bỏ hết sụt trước bỏ cái tay sau tỷ lệ là một trăm phần trăm nha anh em vẫn là bảy luôn tiếp ui vẫn là bảy đây mình sẽ để đồ qua sang một bên như vậy là mình vừa úp xét lên sẽ thân gọi 400 cho nhân vật summoner và hiện tại mình chưa mang trên người đến set này đã ở như vậy là mình vừa ăn bốc xong sẽ thân 400 cho nhân vật summoner của mình và đây là thành quả tất cả đều là 7 star khá là đen đuổi như anh em có thể thấy nó sẽ là tăng skill dam và NE lên 50 và 25 đục vô dam lên 10 phần trăm sẽ giống như Setro nhưng mà weak dam nó sẽ được cộng 50 thay vì là 15 giống như bên này và chúng ta sẽ có crit dam, lần dam và bỏ qua phòng thủ 5% tất cả đều hơn 5% và được tăng lên dam cơ bản dam của như vậy là mình như vậy là mình vừa ăn unbox xong sẽ thành 400 cho nhân vật summoner của mình và bây giờ mình sẽ úp nó lên cộng 11 và tiếp tục so sánh với set Jerome Mixer để xem hai set này set nào mạnh hơn và đối với set thần trăm chúng ta có thể đi trên ở map 1000 hay không sau khi dừng lại ở video lần trước Ok, vừa rồi để tránh mất thời gian của anh em, mình đã up cái thần level 400 của mình lên cổng 11 Và mình sẽ xem qua lại một chút về cái bảng C Khi mà thần stamina mix với Sephiroth là 3.800 đến 4.200 đam và được cộng thêm 5.511 đam tư có tư trang bị Và bắt đầu mình sẽ thay bởi cái tay đầu tiên Theo là cái áo và cái mũ tất cả các trang bị mình sẽ không thay đổi trừ cái set đang mang trên người mà thôi và chúng ta nhận được là gì 3.742 đam cho đến 4.113 đam và được trang bị là 5.346 và những defense lên đến 2.7 mình sẽ xem lại một chút về defense khi mà mang set thân Gaion à, set thần uh, à, Scanner Mix với cho defense là 2.5 do đi thêm của mình 2007 là vì mình cộng 11 xe thân 400 lên chứ không phải là có gì quá to tát như vậy khi chúng ta mang xếp thân của level 400 lượng đam và lượng dead của chúng ta sẽ bị giảm đi một chút khi mà chúng ta mang xếp thân gai onic với Jerome và bây giờ mình sẽ test một chút đam của em nó để xem với xếp thân này đam nó có thể thay đổi nhiều hay không mình sẽ đi thẳng đến bảng Yugeon Kubemai luôn đi thẳng đến bảng Kubemai Ok, vừa rồi là mình đã đưa em nó đến map của BMI level 850 Như ở video lần trước Thì summoner của mình farm ở đây sẽ dao động đam cao nhất là từ 60 cho đến 70 k đam Và bây giờ mình sẽ phải chờ đợi xem cái đam crit cao nhất của em nó ở map này sẽ là bao nhiêu có vượt qua được cái ngưỡng hôm qua hay không hiện tại như trên màn hình anh em cũng có thể thấy mà đam sẽ dao động từ 60 61 đam là cao nhất không thể vượt qua được ở như video lần trước được 65 đam 65k đam nhưng mà lượng thủ sẽ đã được tăng lên qua tỷ lệ mà anh này bị mất máu là đã là giảm đi rất là nhiều sáu năm đam là tối đa rồi anh em ạ lâu lâu là nhảy lên sáu tám đam mà thôi không thể đạt được lượng đam như khi mang set stamina mix với chrome đây là một cái vick để cho anh em có thể lưu ý khi mà anh em chơi summoner ở các session 15 và session 16 thì anh em mang set Dromic với à, Stamina sẽ tốt hơn rất là nhiều khi mà so với anh em mang set thân level 400 đây là set thân level 400 của mình đã được cộng 11 rồi đấy anh em ạ à. nhưng mà lượng đam thì mang lại không bao nhiêu hiệu quả hết thật là thất vọng tất cả các bảng C bảng C của mình không thay đổi cũng như là bảng Master A đây bảng mắt ta mình không hề thay đổi so với video lần trước và bảng mata cộng cũng như vậy luôn đây mình sẽ di chuyển qua 1 2 3 và 4 không hề thay đổi nhiều rằng mình đã lên được một level so với ngày hôm qua so với video lần trước nhưng mà mình vẫn không cầm bây giờ mình sẽ di chuyển đến mảng A bay đâu rồi ta A bay 1 Ok như vậy vừa rồi là mình đã di chuyển em nó lên map AB1 và như anh em cũng đã thấy mất máu cực kỳ nhiều dù rằng lượng đẹp đã được tăng lên 200 so với video lần trước khi sử dụng Sensrom mix với Sensrom nhưng mà lượng đam cũng như là lượng đẹp không mang lại bao nhiêu là đáng kể anh em nên lưu ý khi mà chưa đủ tiền để up lên set thành level 600 cũng như gầy 600 thì anh em nên sử dụng với Sensrom là hợp lý nhất vừa đỡ tốn tiền lại mang lại lượng đáp tốt hơn rất là nhiều so với mang xe thần 400 cực kỳ khó khăn khi đi trên với Jerome mang xe thần 400 ở các mặt A71 level ngàn ui lượng máu mất kìa quá là thốn cực kỳ khó chịu thì máu tụt như này thì làm sao mà trên Các bạn lẽ mình sẽ phải kết thúc video này ở đây với súng mang xe thần level 400 cộng 11 gây như lần trước gây stick thần 400 cộng 11 và một cuốn xây cộng 15 cũng như là win 4 cộng 15 tất cả vòng cổ khuyên tai nhận sẽ giống như ở video lần trước chỉ có một sự thay đổi nhỏ là mình đã thay bởi cái nhẫn của set Zero thay bằng một cái nhẫn shop, nhẫn xương và đã được tăng lên 40% quýt đam. Như vậy mà lượng đam mang lại là không là bao nhiêu khi mà anh em mang Smith giữa set Stamina và set Zero cả. Và ở video lần sau chắc chắn mình sẽ phải up set thân này lên level 600 cũng như gậy lên 600 để xem chúng ta có thể chinh chiến với cái map AB1 này hay không hay là phải thay đổi bảng C tiếp tục ăn fruit tăng vào agi để đổi lại lại một lượng đẹp cũng như tốc độ đánh khi mà anh em tăng lên nhanh nhẹn càng cao thì lượng đẹp thuộc tính của anh em sẽ càng mang lại càng nhiều vì hiện tại là đam cơ bản là 400 nhưng mà đam thuộc tính mà quái gây cho mình lên đến gần 700 635 lần rất là đau hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho anh em có được sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn khi mà lựa chọn giữa set thành 400 và set thành lại thường bình thường giữa Jerome, Mick với Stammeron. Bye bye và hẹn gặp lại nhé em ở các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ mình và tạo động lực cho mình làm các video tiếp theo nha anh em. Bye bye và tạm biệt nha em.